thưa sư dạ dạ thưa sư quả của việc bố thí sự vô ý là gì ạ ờ, ờ trong kinh ờ, dạy là ờ, bố thí đó là sự cho ra ừ, sự cho ra sự sáng sẻ từ cái chữ ừ, cái danh từ là đa ná mà động từ là đê tí là cho ừ và ở trong Bali nó có hai chữ một cái chữ gọi là chữ đa đa chữ đa ná đó là giving mà chữ chai gá là giving up biết hai chữ này khác nhau đúng không ta đúng không dạ đúng đa ná nó là giving dạ. còn cái cha gá là chữ c đó chữ c c a g a thì nghĩa là giving là giving up có nghĩa là một cái là trao tặng cái đa ná là trao tặng là giving còn cái chai gá nó là xả bỏ giving up buông bỏ cả hai chữ đó trong kinh đều có dùng thì ở đây mình ờ, thấy trong ờ, tăng chi đó trong kinh tăng chi đó trong tăng ờ, chi cái phần ba pháp phần này dạy có ba cái pháp uh, chia sẻ một đó là là amisadana có nghĩa là chia sẻ cái vật chất từ cái thức ăn vật dụng chỗ ở nhớ nha cái gì mà mình sờ đụng được cái gì mà mình nhìn thấy cái gì mình biết bằng mũi bằng lưỡi bằng thân được gọi là amisadana Ờ, gọi là chia sẻ vật chất thì hãy mình chia sẻ vật chất thì mình ờ, mới mốt cái vật chất mình nó được thoải mái ờ, và tu tiết tu tiết là tại vì cái thời lượng có hạn chứ đúng là cái cái bố thí mà giảng cho nó tới đó nó đã lắm ví dụ như cái bố thí nó có ảnh hưởng gì đến chuyện tu học của mình chính cái bố thí nó làm cho cái cơ thể mình khỏe mạnh thường ta nhớ bố thí làm cho giàu nhưng mà không khi bố thí mà cái do cái tác ý của mình do cái chủ ý lúc mình bố thí nó làm cho mình giàu mình mạnh mình đẹp mình khỏe mình thông minh Ờ, do bố thí tác ý của mình thôi cho nên bố thí một bữa ăn bố thí một cây kem đánh răng bố thí một cục xà bông bố thí một đôi dép đều đem lại cái, cái, cái công đức ờ, lớn không phải là bố thí dép là mong bố được dép không phải mà nó còn hơn vậy nữa tùy cái, cái, cái chủ ý mình lúc mình cho ví dụ mình cho người đôi dép mà mình mong là người ta được thoải mái đi lại để làm việc để đi học đi chùa đi tu thiền với đôi dép này người ta không có bị khó khăn như trước đây thì với cái suy nghĩ như vậy thì cái công đức của cái bố thí đôi dép này nó lớn không có tưởng nổi không rồi rồi cái thứ hai nữa đó là pháp thí nghĩa là mình chia sẻ cái kiến thức cái trí tuệ à, cho người khác mình biết và mình cũng muốn người khác biết giống như mình vậy đó đây gọi là thâm ở đa đó là pháp thí cái kia là tài thí cậu này là pháp thí còn cái thứ ba gọi là áp hay giá đa đó gọi là vô ý thí có nghĩa là mình à, có một cái nếp sống có một kiểu hành động có một kiểu nói năng nha kiểu sống mà kiểu hành động kiểu nói năng mà nó đem lại cho người ta cái sự an lòng an tâm mình tránh cái nếp sống làm cho người ta bị sợ hãi bị khó chịu bị rây rứt không à, ví ờ, dụ như bây giờ mình hay sát sinh đi mình hay ăn cắp mình cắp vặt ấy hoặc mình có tật mình nói xấu người khác đấy thì ừ, vân vân và vân nó tới một tỷ lần tới một tỷ cái cách làm cho người khác họ khổ tâm rồi sợ hãi không chứ không phải sợ hãi không mà còn cái khổ tâm ri rứt ái nái bận lòng nặng lòng bất an bất ổn không yên Đấy. thì bây giờ mình tránh hết mình tránh hết bất cứ một cái kiểu sống một kiểu nói năng một kiểu hành động nào mà có thể làm tạo ra những cái đó ở người khác thì cái đó được gọi là vô ý thí mà nếu mà định nghĩa như vậy đó thì cái công đức của nó chẳng thể nghĩ bàn ừ. ví dụ như mình tránh khổ nghiệp cũng là một cách vô ý thí mình tránh không sát sinh không trộm cắp cũng là vô ý thí tôi nói tới cái vô ý thí tôi nhớ đến một chuyện mà nhiều người tưởng lầm là chuyện cười nhưng mà đối với tôi cái chuyện đó là cái chuyện rất là, là sâu sắc ừ, để giải thích cái vô ý thí là có cái bà chủ trọ đó bà bà bà cho một đám sinh viên nó thuê thuê phòng trọ và trong đó có một anh đó là anh hay đi cuối tuần là anh đi nhậu biết đi nhậu không dạ yeah. cuối tuần là anh đi nhậu mà anh đi nhậu về đó anh đi về rất là khuya mà mỗi lần anh về thì anh xỉn của anh đâu có tháo giày được là anh đá anh lấy chuyện đá anh đá hay là anh đá đi văng hai đôi giày ra thì mà các vị biết cái sức thanh niên mà đôi giày nó nặng mà mỗi lần anh đá thì nó um sùm nó ồn mà chú bố phiền lắm thì bữa bữa lên mà nói bà nói tôi cho mấy cậu thuê với giá rẻ là tôi thương sinh viên nghèo tôi biết nghĩ đến mấy cậu thì mấy cậu cũng phải biết nghĩ tới tôi à, mình đi đâu về mình chỉ có mình cúi xuống mình tháo đôi giày chứ mắc đâu mình đá vậy đàn xốp sao ngủ thì anh sinh viên anh xin lỗi rối rít và anh hứa không có tái phạm nhưng mà một đêm kia thì bà thì ảnh đi về anh quên anh xỉn quá anh cũng tiếp tục đá ra giày nữa lúc đó là 12 giờ đêm thì tới 4 giờ sáng có người kêu vào cửa ảnh thì ảnh mới mở cửa ra anh gặp bà chủ mà chủ mặt sân si lắm anh hỏi anh vừa gặp mặt bà anh biết liền anh nói thôi cháu quên cháu đá một chiếc nhưng cháu chực nhớ lại cháu đá cháu ngừng chứ không không có đá nữa mà nó cái vấn đề là cái chiếc còn lại đó cho nên mà cậu đá luôn rồi tôi ngủ rồi và này tôi nằm tôi chờ <laughs> tôi nằm tôi chờ cậu đá cậu đá luôn cái chiếc thứ hai rồi mà tôi chờ từ hồi 12 giờ mà tôi nói mấy cái thằng xỉn mình không biết đường đâu mình lại, nó còn một chiếc thì bây giờ mình đâu có chắc là nó tháo Đấy, mình đâu có chắc thế là tôi ngồi tôi chờ bây giờ là ngày mai cậu phải thu dọn này cậu đi cậu không thể sống ở đây mà cho tôi phòng phòng như thế này được Đấy. thì nhiều người tưởng làm đó là câu chuyện cười nhưng mà ừ, có nghĩa là ừ, họ hiểu thì cũng phải lầm lắm nhưng mà nó gần như lầm nghĩa là họ nghĩ câu chuyện nó tới đó đó thôi nhưng mà không trong Phật pháp mình nó sâu lắm có nghĩa là mình kiểm sống làm sao đó mình làm cho người ta bị khổ thân Đấy, thì không được mà vô ý thiết nghĩa là từng cái động tác đóng cửa không? À, đi đứng không à, kéo rèm không xê dịch đồ đạc dọn dẹp lục lạo trong đêm mình cũng phải nghĩ đến người bên cạnh mình không làm cho người ta bị khó chịu đó cũng là vô ý thiết và nếu nói như vậy đó thì công đức vô lượng này mà đã nói vô lượng thì tả không hết có nghĩa là mình chỉ nói vắn tắt thôi anh đem lại cho người ta cái sự an lòng yên tâm thoải mái không lo âu không sợ hãi không dây rứt không ái náy thì đời sau sinh ra anh cũng sẽ ở vào những hoàn cảnh như vậy đó và anh cũng sẽ được gặp gỡ những người biết điều như vậy đó được chưa ờ, cho tôi nói cái này hơi khó nghe đó là thụy sĩ ờ, năm nay tôi 53 tuổi thì cái thời gian tôi sống ở bên ngoài cũng mấy chục năm tôi nhận ra một chuyện người người người người người người, người ấy xứ tiên tiết nó có cái hay gì mình có thể mắng họ ích kỷ có họ ích kỷ lắm sống là họ ích kỷ họ, nhà ai biết nhà đấy đúng nhưng mà bên cạnh đó mình được một cái đó là cái vui chỉ người bên đây đó người Âu Mỹ đặc biệt là người đi sĩ họ không muốn ai làm phiền họ nhưng họ cũng không làm phiền ai Đấy mình ở họ mình yên tâm lắm thế nhưng buổi chiều mà mình bỏ quên cái gì ngoài sân máy móc ừ, này nọ đồng hồ bóp tiền ví dụ mình để quên ngoài sân là mình cứ ngủ thẳng cẳng sáng mai ra còn đó ừ, trừ ra mèo tha thôi ừ. và rất nhiều người quen của tôi bỏ quên cái ví tiền ở cái chỗ siêu thị đó là vài giờ sau họ quay trở lại thì, thì người nhân viên mà thu ngân người ta cất lại dùm cho mình hoặc là có những cái trường hợp mà khách á, khách họ thấy họ lụm mà đem lại bên thu ngân họ giao biết sớm muộn gì cũng có người tới tìm đấy hoặc trên xe lửa tôi từng làm tôi từng bỏ quên một cái ba lô thường thì tôi không có xài ba lô mà bữa đó tôi ờ, cắt cớ tôi dùng có một chiếc xe kéo và một cái ba lô tôi lúc xuống ờ, tôi ngủ quên tới lúc mà tạo nó tới ra tôi cứ chậm cái xe kéo tôi dọn thôi bỏ quên ba lô thì tôi gọi phone cho người quen tôi thì ờ, tôi hỏi bây giờ sao họ nói để họ giúp họ gọi ngay cái nhà ga đó nhà ga đó hỏi chuyến tàu chuyến tàu nào thì sao đó tôi lấy lại được Đấy. mà cái ba lô các vị biết là linh hồn trong đó vì sao vì passport là tùm lum hết tiền mất có thể bị ok nhưng mà giấy tờ mất phiền lắm đấy vô ý thí là vậy đó thì tùy các vị các vị muốn tưởng tượng cái công đức nó ra sao tôi không biết không nhưng mà tôi tôi chỉ nói là mình sống như thế nào mà để cho mọi người ở bên cạnh mình họ được thoải mái được yên tâm yên lòng nhẹ lòng thanh thản thì mai mốt thì bây giờ tưởng tượng được sống ở chỗ như vậy đó rồi Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, tiếp theo là một loạt những câu hỏi liên quan về nữ giới sư. Thì chúng ừ. con thiết nghĩ chúng con nên gom lại để tiện việc sư giải đáp. Dạ, à, thì cái đây, đây là, là cái vai trò của MC, chứ MC nó ăn rồi cứ trùm mình ngủ lỡ không mình làm làm cái chuyện này nè. Dạ. <laughs> dạ, thì đây là những thắc mắc băn băn khoăn của một số quý vị nữ giới đã gửi câu hỏi vào thì chúng con có sắp xếp lại một chút nhưng chúng con vẫn giữ sự trung thực của các câu hỏi dạ thì ở đây thì chúng con chỉ là tình nguyện viên thôi chúng con làm tấm bia có gì lỡ bị la thì chúng con xin lãnh ạ à. <laughs> dạ dạ câu hỏi đầu tiên dạ người nữ có nên ngồi thiền trong tư thế bán già hay kiết già không sư dạ, cô gom hết vô trong đó phải không ạ à không con con con đặt từng từng hay là sư muốn okay, con đặt okay, luôn okay dạ con con à, chia ra con con thế này à, mình tu là tu tâm chứ không có tu tước tu tâm có nghĩa là uh, chánh niệm à, định tâm à, trí tuệ à, thì uh, tinh tấn đó mình tu là tu cái đó chứ còn tu tướng thì mình mặc cái gì hay là mình ngồi tư thế gì cái đó không quan trọng cái quan trọng là cái tư thế đó nó có làm cho mình thoải mái hay không trong cái văn hóa Việt Nam thì người nữ nên khép nép một tí đúng không thì trong trường hợp mà trên dựa trên quan điểm xã hội ấy, thì mình phải ý tứ một chút nhưng mà giả định như mình chỉ có thể thoải mái trong tư thế đó thôi thì cái khăn đó cái khăn, đó, cái khăn. lạnh mùa lạnh thì có cái khăn lem khăn cashmere còn mùa mùa mùa nóng thì mình có cái khăn cổ tông khăn ờ, linen khăn siêu mỏng mỏng mình phủ nhẹ lên là muốn ngồi kiểu gì ngồi cô tứ uh -huh. rồi, quan trọng là tu cái tâm đấy rồi dạ dạ vâng dạ câu hỏi thứ hai dạ thưa sư người nữ có thể chứng đắc thiền được không tuyệt đối tuyệt đối được với điều kiện là người nữ với điều kiện là người nữ đó phải ờ, đầu thai bằng cái tâm à, tam nhân nha tâm nhân thứ hai là nếu mà có đủ huệ căn để tự chứng thiền thì quá tốt không nếu có đủ huệ căn để tự chứng thì quá tốt còn không thì người nữ đó, nếu mà tự mình đó, thì phải tu đúng cách à, chỉ vậy thôi chỉ đầu thai y bằng cái tâm tam nhân bởi tôi giải thích là tam nhân là cái tâm mà tâm thiện mà có trí đó. bởi vì mình có hai trường hợp tạo thiện một là tạo thiện bằng tâm có trí hai là tạo thiện bằng tâm ly trí thì hồi nãy tôi có nói cái phần bố thí đó tạo thiện bằng tâm hợp trí là mình bố thí bằng có cái chủ ý mà, mà ờ, sâu rộng này ví dụ như bây giờ mình bố thí mà mình mong người ta với cái đôi dép này nè người ta đi đứng thoải mái không đi nhanh hơn không bị trượt không bị té nội mà chỉ cần mình mong người ta không bị trượt không bị té là mình đã, đã mong là kiếp sau mình sẽ ra mình khỏe mạnh không, không bị tai nạn rồi mình mong người ta đi đứng thoải mái không có khó chịu thì đời sau sinh ra là xe cộ tàu bè là mênh mong chỉ đôi dép thôi mà công đức nó như là bố thí một chiếc xe Mercedes đó rồi mình mong rằng người ta có đôi dép này người ta đi kinh thành tốt hơn chỉ vậy thôi là mình coi như mình tạo cái phước trí vô lượng chúng sẽ sinh ra là nó thông minh bằng trời à, và ba cái này cộng lại thì để khi mà mình, mình bố thí đôi dép là đương nhiên mình giàu rồi cái sao sinh ra vừa giàu vừa tu thiền tốt mà vừa trí tuệ học giỏi vừa khỏe mạnh không có tai nạn ví dụ như vậy ừ. nên nên cái bố thí mà với cái chủ ý như vậy được gọi là học trí nha hợp trí hợp trí thì đầu thầy cái cái tâm thiện đó đó nó sẽ cho ra mai mốt mai mốt bất định kiếp nào nó cho một cái tâm đầu thai có trí thì với cái tâm đó đắc thiền đắc đạo mới được nha à, cho nên là người nữ hoàn toàn có thể chẳng, chẳng những đắc thiền mà người nữ có thể đắc tới là a la hán lục thông tâm minh và bốn trí vô ngại nha à, những gì ngài sẽ là phất ngài một quyền liên à, chứng được thì người nữ đều có thể chứng được nhớ nha những gì ngài sẽ là phát bụng liên chứng được thì người, người nữ đều chứng được có đều kém kém cặm tí thì trí tuệ thì không thể nào bì bằng ngài phát thần thông thiền định không phải cái cách nào bì bằng ngày liên ví dụ như vậy nhưng mà ừ, ừ, đó là cái cái cái, cái độ hơn kém thôi không chỉ còn nói về chủng loại đó thì y chang không? bởi vì kia chứng đắc tới la hán thì mình cũng la hán bởi vì kia chứng đừng phi tưởng phi phi tưởng mình cũng chứng phi tưởng phi phi tưởng ok xong dạ thứ dạ câu hỏi thứ ba nhà dạ, thưa sư nếu người nữ tu chứng thiền về cõi phạm thiên khi hết tuổi thọ, sanh làm người thì người đó có cơ hội làm người nam và làm người tam nhân không? Tuyệt đối, ừ, tuyệt đối, ừ, tuyệt đối, ừ, tuyệt đối được và hoàn toàn có thể được và có thể nói là không có gì trở ngại hết có nghĩa là từ trên phạm vi sanh xuống là cái chuyện mà mình làm mình, mình mang thân nam y chang như một người đàn ông vậy đó bởi vì sao vì ngay lúc mình ở trên phạm vi mình đã không có không có nam nữ rồi đấy trên phạm vi không, không có giới tính nha thì lúc đã lên đến đó thì nam nữ giống nhau cái quan trọng này này là cái tập khí trước đây đấy tức là trước cái kiếp mà mình ờ, mình, mình sanh về phạm thiên đó cái tập khí nữ mình nó quá nặng đi mẫu là tập khí tập khí nghĩa là cái khuynh hướng tâm lý hai nữa là do một cái trọng nghiệp nào đó nha chỉ hai cái đó thì thua chứ còn nếu mà mà cái tập khí của mình là tập khí nam ừ, và nếu mình không có bị một cái trọng nghiệp can thiệp thì từ phạm vi sanh xuống cái chuyện mà mình mang tên nam là hoàn toàn có thể và nói dậm thêm một câu nữa là không khác nam giới tí nào hết tí nào ví dụ như cái cô cô gì cô tên Michelle hả bây yeah. Dạ. giờ cô chứng thiền tôi cũng chứng thiền tôi về trời cô cũng về trời thì cái chuyện mà trở xuống cái cơ hội mà làm nam của cô và tôi nó bằng nhau chỉ trừ được học cái tập khí ví dụ như bà Gia Du bà Gia Du Đà La thì bà cứ, cứ mong là được làm nữ để mà, mà giúp Bồ Tát đấy thì coi như bà vô số lần vô số lần bà về Phạm Thiên chung với Bồ Tát và cũng vô số lần mà từ đó trở xuống thì bà cũng mang thân nữ nữa nhưng mà mang thân nữ là vì một phần là tập khí nghiện và yêu mến Bồ Tát một phần là vì cái đại nguyện đại nguyện này còn có những người là họ xuống họ tiếp tục thân nữ là vì cái, cái khuynh hướng nữ của họ nó vẫn còn đó cái chuyện mà họ ly dục để chứng thiện nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn rồi thì họ trở về cổ dục thì gặp một cái môi trường thích hợp họ cũng thích làm nữ trở lại đặc biệt thì cũng mở ngoặt nói thêm có mấy cái không có đáng nhưng mà nó quan trọng lắm ví dụ như thích làm đẹp coi chủ mình thích hay chú ý chuyện lặt vặt hờn dỗi ghen tị là chuyện lắc nhắc à, mấy cái đó mà mình không kịp nhận ra để thấy nó là xấu không không không điều để ý để thấy nó là xấu rồi cứ tiếp tục bố thí rồi nghe pháp rồi ngồi thiền rồi vậy đó thì mai mốt hoàn toàn có thể về phẩm thiên thiên nhưng mà trở xuống rồi đó thì cái tấm nữ đó nó cũng đẩy mình trở lại làm nữ mình muốn mang thân nam đó là một là tránh cái nghiệp tà dâm hai là tránh mấy cái nữ tính cái lắc nhắc lắc nhắc cái chuyện gì cần thì, thì tập trung cũng chuyện gì không cần thì bỏ bỏ qua ví dụ như ra khỏi nhà đó là là phải nửa tiếng đồng hồ ừ, bóp đầm sắt tay mắt kiến rồi áo rồi áo này áo màu gì xếp trà sáng đi chợ là áo màu hồng chiều chiều phải áo hồng phấn màu tím mấy cái đó xài không được Đấy. nam tụi tôi là chỉ cần đừng có xà lõn là tụi tôi chơi tuốt ok hỏi tiếp dạ, yeah, chúng con chị anh xin Dạ, con bạch sư xin hỏi có cách nào để không phải sanh làm thân nữ trong kiếp sau? Người mang thân nữ nên tu nguyện như thế nào? Hồi nãy nói rồi, một là ly dục, nghĩa là đừng có nặng lòng cái tình cảm nam nữ. Nghe, nhớ kỹ có cái viết ghi, không có nặng lòng cái tình cảm nam nữ. Ờ, lỡ lấy chồng lấy vợ thì coi như đó là tai nạn. Nhưng mà không có cái màn mà ăn rồi người dùng bực tím rồi chép thơ ttkh rồi nghe nhạc trường vũ mắt mơ màng ngó xa xăm này cái đó là không được thứ hai là ai luyến trẻ con một là nặng lòng chuyện nam nữ hai là ái luyến trẻ con ba là thích làm đẹp bốn là bận tâm chuyện lát nhắc năm là không có trong đầu không có quan tâm những cái đại sự đây là năm cái điều mà dẫn đến chuyện mang thân nữ ờ, nhớ cái đó cái dạ. hỏi tiếp đi Dạ thì con nghĩ như vậy thì sư cũng trả lời cái câu kế tiếp nhưng mà con cũng nêu ra đây để cho quý vị mà đặt câu hỏi đó thì con nêu ra đây. Dạ thì con xin đọc nguyên văn. Dạ kính bạch ngài cho con xin hỏi để muốn cắt đứt những tình cảm chân quý thông thường trong cuộc sống và mong kiếp sau là thân nam để tu tập nên con gạt bỏ hết những đức tánh vốn dĩ là nữ của mình trong kiếp này rồi sống khô khan không thích bất kỳ ai quan tâm xíu nào sống cứng nhắc quá và thường sân khi người khác quan tâm như vậy có bị sai pháp không ạ à? kính mong ngài tự chỉ dạy cho cái con sai bét. Rồi. vị a la hán vị a na hàm hoàn toàn không còn một tí dục ái nào hết không thấp nhất là a na hàm mà cao hơn đó là a la hán đấy thấp nhất là a na hàm mà cao hơn một bậc đó là a la hán cả hai vị này đều không còn dục ái không còn tí ti nào ờ, sự thích thú trong năm dục và càng không có thích thú trong nam nữ nhưng mà đây là hai cái bậc mà dễ thương nhất đời trên đời này không ai dễ thương hơn vị a la hà và a không ai dễ thương hơn không ai khải kính dễ mến được người ta không có bận tâm cái chuyện ái luyến nhưng mà người ta rất là nice người ta cư xử rất là đẹp rất là phải phép rất là biết chuyện này chứ không có phải là là là là mình mình, mình tránh diện tình cảm rồi mình sống như khúc gỗ cái đó là một cái cực đoan mình theo mình đời sống chỉ có hai một là ướt nhẹp hai khô queo đó là bảy, nó còn có cái ẩm ẩm nữa nha làm ơn khôn dùm tôi nhờ một là khô hai là ướt nhẹp ba là ẩm ẩm ẩm ẩm là sao cũng là dễ thương mình mềm friendly chứ đâu có hẳn ngay cả ngay cả lớp một cũng được mình sẽ không yêu bậy ờ, và cũng không có cứu cái tình gà cho ai chết thì mình nhưng mà tại cái mặt mũi mình dễ thương ngôn từ cách cư xử mình dễ thương đó là đứa nào nó chết thì kệ nó cái chuyện của nó nhưng mà mình phải be nice ok cho nên một là khô rang hai là ướt nhẹp ba là ẩm ẩm ẩm ẩm mềm ẩm dễ thương nó có cái đó nữa người này chỉ biết cái hại ok cho cậu khác đi. dạ Dạ thì đó là đó là một loạt các câu hỏi về nữ tính mà chúng con có lại hôm nay. Yeah. Dạ, Nhưng mà dạ. nhân đây đó sư con cũng xin được phép hỏi câu này cũng thì uh, người Mỹ tư thường có cái câu như thế này, câu là ờ, fake it until you make it. Nghĩa là mình khi mà mình chưa được á, mình từ từ mình là giả đi rồi từ từ nó sẽ thành được ví dụ như Đúng. mình chưa có dễ thương đó chưa có nhu nhuyến ừ. nhưng mà mình cứ giả bộ mình người ta có thể cho mình đạo đức giả đó nhưng mà mình cứ từ ừ. từ mình làm thì từ từ nó thành Đúng. thật hồi nào không hay thì con tính hỏi xin tinh thần này đúng đạo Phật hay sư đúng nhập Dũng, nghe cái, cái đạo Phật có cái chữ chetana mà tôi dịch dạ. là chủ ý dạ. khi mình có cái chủ ý gian dối lừa đảo lật lọng nha có cái chủ ý đó, gian dối lừa đảo lật lọng dối gạt à, đổi lốt ngụy trang đó thì đó là xấu còn nếu mà mình biết là cái chuyện đó chuyện cần làm và mình đang thực tập mình ráng mình cắn răng mình thực tập cho dù trước mắt nó chỉ là cái, cái vẻ ngoài cái vỏ bọc thôi nhưng mà mình đang cắn răng mình tập thì cái đó là tốt tôi ví dụ như là mình trước đây mình nóng lắm nói mình của đó là mình mình mình mình mình mình, mình, mình trả đũa nhưng bây giờ mình cắn răng mình cũng ráng mình cười cái cười đó cũng không phải là giả dối mà đó là đang thực tập mà chính mình biết cái cười này không phải là cái nụ cười điểu không phải là cười cười cười cười khuất lấp che giấu mà tại vì mình ráng cắn răng mình ráng cắn răng mình xin lỗi nó ok thôi lỗi của tôi tôi xin lỗi đó. trong bụng mình mình muốn giết cả họ đó, đó nhưng mà mình ráng mình mềm như vậy thì lâu ngày đó gọi là tự kỷ ám thị đó. tử kỷ thị đó, lâu ngày nó cũng thành và nhớ lời của tôi cái câu này quý vị phải trả tôi mỗi người 10.000 đô la chừng nào chừng thánh thành thánh chưa biết nha yeah nhưng mà có hai chuyện bắt buộc phải đọc như bùa vậy đó một là thái độ trước thị phi cứ nhớ câu này cứ nhớ câu này chuyện phiền trên đời nó chỉ tồn tại khi ta nghĩ tới nó khi ta không nghĩ tới nó thì nó không có chuyện tôi nói hoài chỉ có trừ ra bốn chuyện mà mình không nghĩ mà nó vẫn có đó là một là pháp luật hai là bệnh hoạn ba là nợ nần bốn là thù oán thù ác cái là mình không nghĩ thì người ta cũng vẫn thù mình đó là bốn chuyện cái chuyện người ta thù mình á à, kẻ thù á một là pháp luật mình đã phạm pháp rồi bây giờ mình quên rồi đó thì cảnh sát vẫn tới gõ cửa tòa vẫn gửi trác đấy nha pháp luật hay là sức khỏe mình dù mình quên nó đi nhưng mà ừ, cái cái ung thư càng ngày nó càng phát triển nó vẫn có thật thứ ba nữa nó là à, cái cái à, nợ này bây giờ mình cuối mình quên nhưng mà cái chủ nợ tới nó vẫn tới gõ cửa thứ tư là là kẻ thù bây giờ mình học mình không nghĩ tới người ta nhưng người ta cứ nghĩ tới mình thì chỉ trừ ra bốn cái pháp luật bệnh hoạn nợ nần và kẻ thù mà trên đời này nó vô số chuyện chỉ trừ đúng bốn chuyện này còn tất cả những chuyện còn lại không thì phải nói là nó chỉ tồn tại khi nào mình có nghĩ tới nó này nhờ nghĩ vậy mình đối với thị phi mình vững thứ hai cứ luôn luôn tự kiểm thị rằng chắc là chỉ là một cái sự nó không phải là một kết thúc mà nó là bắt đầu không chết với người như mình này chết nó là bắt đầu một hành trình khác đẹp hơn cứ nhớ như vậy cứ nhớ như vậy cứ cái câu này nó là cái mẹo đây là một cái câu mẹo rất là hay à, chết là để bắt đầu một hành trình khác đẹp hơn bây giờ vì mà mà tại sao nó đẹp hơn là bởi vì bây giờ mình phải làm sao để mà mốt nó đẹp hơn chứ còn mình giờ giờ mình như con dầu thì làm sao mốt nó đẹp hơn được cho nên khi mà mình mình kinh nghiệm câu này chết là bắt đầu một hành trình khác đẹp hơn cái câu đó nó hai nghĩa nghĩa thứ nhất chết không đáng sợ hai là mình phải làm sao để mà mốt nó đẹp hơn chứ làm cứ nghĩ đầu xuông như là nó được hay sao cho uh -huh. nên câu đây là một cái câu mẹo rất hay Đấy. mà phải tự kiếm thị như vậy chết là một cái, cái, cái đây chết là chỉ là sự bắt đầu cho một hành trình mới đẹp hơn thì cứ tự kiếm thị hoài như vậy đó hoài như vậy đó thì mai mốt đắt gì tôi không biết nhưng mà trước mắt trước thị phi là một trước cái chết là hai ngon lành nha nhớ đó. thì đó gọi là tôi gọi là tự kiếm thị xong. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, xin cho con hỏi khi đau bụng hay đau răng con thấy khổ vô cùng thì hoàn toàn bị con đau dẫn dắt con hàng ngày cần phải bồi dưỡng công phu nào để có một phần năng lực để đủ kham nhẫn yeah. Dạ. ok à, cái câu này nó giống như là cái câu mà hỏi chứ làm sao có sức khỏe vậy đó không nghe nó đơn giản mà nó mà nó không đơn giản nó giống như câu tôi hỏi cô vậy chứ làm sao có sức khỏe thì nó nó nó, nó nhiều chuyện lắm ăn uống cẩn thận nè đừng lạm dụng thuốc men thường xuyên vận động đầu óc lạc quan hướng thượng vị tha à, ở cái chỗ thông thoáng vân vân và vân vân nói là nó nhiều lắm không cho nên là là là, là, là nếu mà nói gọn là trong cái thời lượng mình tôi chỉ nói một câu là học giáo lý và sống chánh niệm học giáo lý và sống chánh niệm một câu một nó, nó, nó kết nối với nhau bằng một cái chữ vàng ừ. Ờ, chỉ làm mà hai cái đó là chính là pháp học và pháp hành đó. thì phải học giáo lý tại sao tôi bắt phải học giáo lý là bởi vì không học giáo lý đó là giảng tới tết nó cũng không có làm đúng lời mình đâu chỉ có người học giáo lý thì tôi muốn, muốn nói chuyện tôi nói thật tôi giảng như vậy cho khắp nơi nghe nhưng trong bụng của tôi đó là tôi chỉ nhắm với người học giáo lý cái người không học giáo lý đó có thể bây giờ họ gật đầu nhưng mà nay mai họ, họ nghe thầy bà khác họ lại chạy theo nhưng mà cái người học giáo lý thì họ giúp họ học toán lý hóa vậy đó không phải họ nể ông thầy đó mà bởi vì những điều ông thầy nói ông thầy đó ông nói họ kiểm chứng được còn cái thứ mà không học giáo lý giống như cái người mà không học toán lý hóa vậy đó. Cứ, cứ nghe lan băm nghe mấy mụ vườn mụ vườn thịt rồng cũng bắt rồng cho sẽ ăn đó. thương rồi sư dạy đạo tụi, tụi con tôi nghe cái mùi nó tanh tanh rồi nhưng mà nó chưa có tâm lắm nhưng mà cái, cái tanh nó lên đến đỉnh điểm khi họ phang câu này trời ơi sư biết mấy năm nay mà con mà con không có nghe pháp nó cũng chết rồi nè để bữa nào con uh, lục lại mấy cái băng giảng mấy cái bài pháp của hòa thượng tịnh không với hòa thượng tiên hóa gửi cho sư nghe nghe nổi tôi không có chê ai hết nhưng mà họ không có giáo lý cho nên nó, nó mệt mỏi lắm không ừ, ừ. cho nên là các vị hỏi tôi cái kinh nghiệm làm sao mà để chịu đựng cơn đau thì câu đầu tiên là các vị làm ơn học giáo lý giùm tôi ra phải học giáo lý rồi cái thứ hai là có học giáo lý căn bản rồi thì bắt đầu mình mới là sống chánh niệm chỉ có hai cách này thôi không mà tại, tại sao tôi không hề nhắc tới trí tuệ ở đây các vị để ý thì tôi không hề nhắc tới chữ kham nhẫn nha không là không nha không nhắc tới chữ kham nhẫn không nhắc đến chữ trí tuệ không nhắc đến chữ thiền định không nhắc đến ba cái chữ tào lao mà việt nam mình khoái xài là tâm xả, tâm buông cái dịp dịp dịp dịp dịp, dịp. À, tào lao tôi chỉ nói cái hai chuyện thôi học giáo lý mà sống chánh niệm thì khi mà hai cái này nó cộng lại thì tự động nó bung ra vô số cái phương pháp để mà đối phó cái cơn đau còn người không học giáo lý thì tôi tuyệt đối tôi không có muốn nói bởi vì tôi thù nhất là nói mấy các tranh trời ví dụ như là kham nhẫn rồi trí tuệ rồi quán chiếu toàn nó dốc không chỉ có học giáo lý và sống chánh niệm thì mới biết cái phương pháp nào để đối phó cái đó ok rồi dạ yeah thì ờ, cảm ơn sư cái câu hỏi nó dẫn đến cái câu hỏi kế tiếp của một vị đó là à, giáo lý cơ bản cần thiết cho một hành giả trước khi sống chánh niệm là gì và nếu có thời gian thì học chuyên sâu thêm những gì và không có thời gian thì trọng tâm những gì dạ mong sư từ bi chỉ dạy ok cái này là cái câu trả lời là của bà chanh nép chứ không phải là của tôi nha của bà chanh nép mà cái này là có trong cái quyển kinh nghiệm tuệ quán và các vị đọc từ ngoại ngữ các vị vào trong google không các vị đánh cái chữ uh, Vipassana Achanep rồi họ sẽ dẫn cho các vị một lô sách của bà thì nó một lô thật ra đó là, là sách của bà là họ không có đem gần như theo tôi biết tôi lục cũng thường tôi lục cũng thường thì gần như họ không có đem lên mấy cửa là sách đó, thì họ gần như không đem lên lên online miễn phí đâu mà thường là mấy mấy cái băng giảng thôi cái băng giảng cái có người chép lại đi bà mất lâu lắm rồi cho nên người ta nghe băng giảng người ta chép lại bằng tiếng thái rồi cái có ai đó mới xuyên dịch ra tiếng anh cho nên là mình lên đó mình gặp rất là nhiều bài bài của bà giảng và bằng tiếng anh tiếng đức tiếng pháp tiếng ý tiếng tây ban nha tôi có thấy tôi có thấy rồi đó anh pháp đức ý tây ban nha ở trên nét đầy à, đó năm thứ tiếng thì à, trong đó bà có nói bà có nói rằng cái chuyện không học giáo lý mà chất là cực kỳ hiếm hoi ngoại trừ thời đức phật ngoại trừ cái thời kỳ, mà còn thánh tăng chứ còn thời nay đó thì bà nói cái chuyện mà không học giáo lý mà tự chứng bà không nói là không có mà bà nói là đó là cực hiếm nó hiếm hơn cả cái chuyện mình trúng ờ, độc đắc hiếm hiếm hơn nữa mà mà đã nói hiếm hơn độc đắc thì mình không nên lấy mấy người đó làm mẫu mình mình ăn rồi mình cứ ngậm cái tâm lên võng đưa ba đưa đọc báo đông, đông đưa rồi mình mình chờ trúng số giống như cái thằng hàng xóm thì cái chuyện nói chuyện không có được nha cái chuyện mà nó làm biến như mình mình nó trúng số chuyện nói chuyện đặc biệt cho nên ở đây á là là là là là, là, là mình ờ, tôi theo bà à, tôi theo bà và nói cái chuyện mà không không giáo lý là không có thể nào tu tự quán được còn ai trong room này không tin thì xin tắt máy đi ra à, nhưng mà tôi khẳng định trong học tự quán thì không có biết được bởi vì sao vì tôi nói hoài tôi có một ví dụ tôi xài hoài đó là cái nồi canh chua đó mình muốn nấu nó mình cũng phải biết mặt mũi của cái cộng giá trái me trái khóm trái cà à, đậu bắp à, ngò ôm à, ngò gai mình phải biết cái là mặt mũi làm sao mình mới nấu được chứ đằng này hoàn toàn mù tịch thì hỏi làm sao mình nấu canh chua đây ừ. làm sao mình nấu đây mà mai là cái nồi canh chua đó nó là hữu hình hữu tướng nói gì cái tâm của mình và cứ bắt trước người ta là tu là không học học là sở truy chướng học là sẽ thêm à, thành kiến định kiến biên kiến tập lớp ừ. không thèm học đừng cứ giữ tâm khơi khơi ok thì tôi tôi phải nói tôi vừa chúc mừng mà vừa chia buồn với người đó. tôi chúc mừng những người nó có một cái thái tu quá đã không có mệt nhưng mà tôi cũng chia buồn là mấy người này nay mai chỉ cần mà có một lúc nào đó mà nó tỉnh tâm một chút họ sẽ bị sốc họ không biết tu tu tâm mình không thấy là tu cái gì này cho nên bà mới đề nghị là hành giả cần phải lưu tâm những điều sau đây một là học kỹ về năm uẩn coi năm quẩn là cái gì đọc cho bằng hết tất cả những tài liệu nào mà có nhắc đến những năm quẩn không nói rõ nói rõ luôn đó là là, là tài liệu anh làm học được năm quẩn hai nó là 12 sứ tức là sáu căn sáu trần học cho kỹ không ba nữa đó là học về duyên khởi về giáo lý duyên khởi à, vô minh duyên hành là sao Đấy. thứ tư nó học về tâm pháp có nghĩa là cái được gọi là tâm á, nó được cấu tạo ra sao tâm nó chỉ là cái biết đơn thuần cộng với 13 cái trung tính cộng với 14 cái tiêu cực thành ra tâm ác à, rồi bây giờ cái tâm đơn thuần nó cộng với 13 trung tính cộng với 25 cái tích cực tâm sở tích cực diễn ra cái tâm thiện ít nhất dốt như bò nó cũng phải biết cái đó mới tu chứ không xứ được tại mình mình mình tu nó biết à đây đây đây cái này là ngày này ngã mạng nè đây cái này là ngã mạng rồi cái này là ganh tị nè đấy, cái này là bụng xỉn nè đấy, cái này là hoài nghi cái này là phóng vật cái này là hôn trầm nè đấy, cái này là tà kiến nè đó. Này mới biết còn lần này cái nó giữ tâm công công công công, rồi tôi biết không công, mà sao giữ cái rỗng rang xài từ cái gươi thì đây là những cái mà hành giả phải học nếu mình đã muốn bà con có quyền nghi ngờ tôi nhưng tôi đã nói rồi vào google mà tìm đánh giá trên nét người bà đó thế nào cũng có bài đó mà tại sao tôi tránh tôi không có giới thiệu sách của tôi bởi vì cái bài này tôi có dịch rồi dịch ở trong quyển kinh nghiệm để quá ấy. phần một cái phần hai tôi quên rồi bây giờ bây giờ tôi in gom thành một nha một tập một cuốn vậy năm bảy trăm trang gì đây thì đó đó là một người cư sĩ mà, mà không có thời gian đó. À, trí nhớ kém trí hiểu chậm ấy, thì cũng phải là, là là như vậy cũng phải học chuyện đó học về cái năm quẩn học về 12 xứ học về 12 duyên khởi học về tâm pháp học về tâm pháp tức là, là tâm là gì tâm sở là gì rồi xong dạ chúng con tri ân sư dạ câu hỏi kế tiếp là qua tứ niệm xứ và 12 nhân duyên trong tu tập phải quán chiếu như thế nào để có thể thấy được vô thường khổ và vô ngã dạ kính cảm ơn sư uhm, đúng ra cái này trong kinh nghiệm tuệ quán có trong kinh nghiệm tệ quán có và tôi nói một câu rất là khó nghe rất là khó nghe mà không thể không nói đó là cái quyển tiền niệm tự quán nó là một cái quyển kinh phật tiếng việt mà tôi cho rằng à, tiếng việt nó, nó nằm trong số chứ không nó không phải là duy nhất mà nó nằm trong số những cái cuốn sách tiếng việt mà dễ đọc nhất à, mà bà con đọc không hiểu thì thôi cho nên là trong đó có nói có giải thích rõ thứ hai nó trong Atidam Atidam Atidam Nguyễn Atidam giáo lý Atidam của chúng tôi thì trong đó có nói rõ cái, cái duyên khởi là cái gì 12 duyên khởi là cái gì đây bởi vì phải biết bốn điểm xứ là cái gì thân quán là cái gì thọ tâm thân thọ tâm pháp là cái gì mười hai duyên khởi là gì còn đây là một câu hỏi nghe rất là sang câu hỏi này nghe sang lắm sang ừ. cái câu hỏi này nghe sẽ giống như mình hỏi chứ làm sao mà máy bay nó bay được nghe nó rất là gọn mà đúng là chuyện trên trời nhưng mà tôi hỏi học mới lớp mấy mới lớp ba thì bà cố nó, nó, nó không biết vector nó không biết sin nó không biết cos đại số hình học lượng giác nó buồn tịch mỏi làm sao máy bay bay được thì đi chết đi nha rồi ok dạ câu hỏi kế tiếp dạ thưa sư cho con hỏi bạch sư hoan hỷ cho cho con thí dụ về một căn trong sáu căn có năm ổn sinh cởi gần như một lớp ạ à. sư xin sư cho ví dụ tôi, tôi thù những mấy câu hỏi này dốt mà mà mà, mà múa ừ. làm sao cô đọc lại giùm tôi đi đọc lại bữa câu hỏi đi dạ xin sư hoan hỷ cho thí dụ về một căn trong sáu căn có năm ẩn sinh khởi gần như một lúc một căn trong sáu căn có năm ẩn sinh khởi gần như một lúc bây giờ tôi ví dụ đã nói căn nói theo a thì đã nói căn thì có sáu không thì năm căn đầu đã nói căn thì nó chỉ là sắc thôi năm căn đầu chỉ có cái ý căn nhé chỉ có cái ý căn ấy, nó là danh danh pháp nó là tâm thức à, rồi một trường hợp đặc biệt nữa trường hợp một á nó có trường hợp một trường hợp một đó là căn là chỉ cho sắc pháp thôi tiêu nhãn căn nhĩ căn trường hợp thứ hai là khi mà nói tới 12 xứ đó không thì cái cái cái nhãn căn ở đây mình phải hiểu nó là nó gồm cả là cái tâm nhãn thức và cái thần kinh thị giác à, thì trong trường hợp đó thì cái lúc về chữ căn cái nghĩa nó là, là, là, là hai nó gồm cả thức và thần kinh không? còn cái cái câu hỏi mà làm sao mà dẫn chứng là trung căn mà có cả năm quẩn hả cái câu nghĩa rất là kỳ tôi chỉ giải thích thế này trong một khoảnh khắc con mắt của tôi nó nhìn thấy cái gì đó không con mắt tôi nó nhìn thấy cái gì đó theo trong anh đi làm nói thì khi con mắt tôi nhìn thấy đó người không học cứ tưởng là tôi vừa thấy cái hoa đẹp không chẳng lẽ cái hoa nó cái con mắt mình nó không có biết đó là cái hoa nó chỉ chụp hình thôi nó chỉ chụp hình cái lộ tâm nó gọi là lộ tâm nhãn mông nó chụp hình xong nó thì nó mới đưa vào bên trong cái, cái tiếp theo là lộ tâm ý môn có nghĩa là cái process of mind cái, cái diễn biến tâm thức á, nó mới là chích tới vị thi nó mới biết nó, cái con mắt nó chụp xong nó mới đưa cho trong thì trong cái ý thức mình lúc bây giờ tưởng nó mới làm việc á. à tưởng nó mới làm việc tưởng là gì tưởng nghĩa là hồi ức kiến thức kinh nghiệm Đấy. cái tưởng nó mới làm việc cái, cái trong cái lỗ tâm này là trong cái lỗ tâm đầu tiên ý, là lỗ tâm nhãn môn mới chụp hình cái, trong một loạt các vị hỏi một loạt lại nhiều, ít nhất là bốn hoặc bảy hoặc nhiều hơn tùy cảnh tùy người nha tùy cảnh tùy người thì sau đó là nó có một loạt tâm là cái tâm mà nó nó, nó quay lại cảnh cũ định hình cảnh cũ tại sao gọi cảnh cũ cảnh cũ là cái cảnh mà mắt chụp ừ. định danh định hình à, thu tóm cảnh cũ xong xuôi rồi mà lúc đó là hoàn toàn là qua khỏi cái qua khỏi con mắt rồi lúc đó con mắt nó hết biết gì rồi thì ở trong nó trong nó mới phân tích là cái, đây là hoa hồng mà hồng vàng hay là hồng bạch đấy hoa này có thơm hay không đắt tiền hay không và hoa này mình mua hay là mình hái ngoài vườn hay là do người ta tặng lúc là trong cái phân tích mà làm rất nhanh cả nó diễn ra rất nhanh ừ, rất nhanh lắm nhanh lắm ừ. thì ngay trong lúc đó cái cái con mắt của mình ý nó là gì sắc quẩn mà cái chuyện mà mình nhận biết đây là cái hoa đó là tử quẩn mà cái cảm giác lúc mình nhìn nó nó là thọ quẩn biết đây là hoa là tưởng vững rồi cái tâm thiện tâm ác lúc đó thiện mình thích mình lúc đó mình có tâm thiện tâm ác đó là hành quẩn còn bản thân cái biết của con mắt á, nó là thức quẩn bị thức quẩn nó chỉ về sáu thức nhớ ha ừ. thì đó là cái câu trả lời của tôi còn cái vị nào mà nếu không học ở thì làm thì nghe này không hiểu còn nếu mà đã học thì đàm mà đi hỏi thì chỉ là khoe cũ thôi ok dạ chúng con tri ân sư và dạ, câu hỏi kế tiếp Dạ, tâm siêu thế là pháp hữu vi mà sao lại thuộc ngoại đế chứ không phải khổ đế như những tâm như những hữu vi khác. Xin cảm ơn sư. Tôi ấn nhất là học như con vẹt. Khi mà ta tính chi pháp ấy, ta tính chi pháp ấy, là có chỗ á, là tất cả mọi hiện hữu ở đời đều được kể là khổ nghe cho kỹ nha à, nếu mà nó rốt ráo tất cả mọi hiện hữu tâm nhân tâm quả tâm thiện tâm mát tâm phàm tâm thánh tâm thiền tâm dục đều là khổ hết không cây cỏ kinh rạch sông ngồi rồi chim muôn cầm thú con người tất cả đều là khổ hết ừ, và chính cái phật này dạy là săn thích tiên ban chúng ta đà ừ, nói gọn lại thì nói rốt ráo săn kích tiên nói rốt ráo thì năm quẩn là, là khổ à, đây đó là kinh nói kinh diệu linh như vậy sở dĩ mà có trường hợp mà cái tâm siêu thế bị kể là ngoại ngoại đế là vì sao làm gì trên đời có cái gì mình nằm ngoài này bốn đế làm gì có nhưng mà ở đây mình phải hiểu trong trường hợp này nè là người ta tính khổ đế là những gì được tạo ra bởi tập đế thì nghe kịp không yeah. Dạ. khổ đế là cái gì được trong trường hợp này trong bốn bốn chữ nha trong trường hợp này thì người ta muốn nhấn mạnh khổ đế là những gì được tạo ra bởi tập đế và diệt đế chính là niết bàn à, à, còn cái đạo đế chính là cái bác chỉ đạo trong tâm đạo đó là kể kiểu kể rốt ráo mà dành cho cho mấy người học ở đi làm mà buổi đầu học công thức chỉ còn nếu tôi nhắc lại nếu mà nó rốt ráo thì cả ba đế trừ niết bàn cả ba đế trừ niết bàn đều là khổ hết vì sao vì cái gì gia đa chăng tăng đúc căn cái gì vô thường cái đó là khổ kinh nói như vậy gia đa chăng tăng đúc căn cái gì là vô thường thì đó là khổ ừ, khổ hết nhưng mà suy nghĩ ở đây mình nói rằng là khổ đế mà tách bỏ riêng cái tâm siêu thế là bởi vì ở đây trong trường hợp này người ta muốn nhấn mạnh cái khổ đế này là chỉ là những cái gì mình tạo ra từ tập nghe kịp không còn cái cái tâm thánh đạo á, thì nó được tạo ra từ tâm siêu thế được tạo ra từ từ đạo đế hiểu hiểu vậy đó trong trường hợp này đây. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, hôm trước sư có giảng về tam tịnh nhục. Như vậy, tụi con đi chợ hàng ngày mua thịt cá. Đó cũng xem như là tìm mua phải không sư? Như vậy, tụi con có xem như là phạm giới sát rồi phải không? No. Ừ, cái này bậy nữa. Thấy không? Thấy chưa? Đi chùa mấy chục năm tốn biết bao nhiêu triệu tiền bao nhiêu triệu đồng Việt Nam cúng bao nhiêu gạo cúng bao nhiêu hoa mà tới giờ này một người cư sĩ mà mù tịch về năm giới thì hỏi cho cư sĩ cái gì tôi nói bữa nay tôi nói thiệt nghe tôi gặp người cư sĩ mà uống rượu tôi không có ghét mà gặp người cư sĩ mà dốt giáo lý tôi gặp người cư sĩ mà đánh bài nè uống rượu nhảy đầm á nhưng mà họ giỏi giáo lý tôi có cảm tình hơn là một cái người mà ờ, mặc áo trắng áo đà áo lam liêm diêm chắp tay mô phật mà cái đầu của tôi nó xét không không học giáo lý bị cái thứ này nó bỏ đạo cũng sốc một chiều à. tôi nói thiệt thà là thấy nó nhậu nó nhảy đầm nó đánh bài mà giáo lý nó giỏi thì mai mai sẽ có lúc nó quay đầu nó tu nó biết đường nó tu còn cái thứ mà nó bên nay nó chỗ nó hiền nó ngoan nó đi đứng cái chỗ tôi bên mỹ tôi gặp cái thứ nó nhiều sỏi sâu phơi khô mà chiên xào nấu nước mẻ món ăn không hết tôi ghét lắm trong khi mình cư sĩ mình mình chuyện năm giới mình không biết thứ nhất là giới sắc xanh thế nào là giới sắc sanh trong trường hợp nào được xem là phạm giới sắc sanh đức giới sắc sanh ừ, trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu cũng vậy là trong trường hợp nào được xem là trộm cắp và trong trường hợp nào cái giới trộm cắp nó coi như bị hỏng thí dụ như giới sát sanh đi chuyện đầu tiên là mình phải biết cái đối tượng đó là chúng sinh chứ không phải là cây cỏ mình biết đây là chúng sinh thứ hai là mình phải có cái có cái chủ ý sát hại tước đoạt mạng sống của cái, cái đối tượng đó này phải có chủ ý thứ ba là có ra sức có chủ ý và có ra sức và cái thứ tư đó là cái đối tượng đó nó bị chết cái chúng sinh đó nó bị chết do cái sự nỗ lực sự ra sức của mình dầu chỉ là mình đưa hai bàn tay mình bóp mình giết mũi thôi giết mũi thôi Ờ, thì dù có nỗ lực lớn hay nỗ lực nhỏ bà lấy búa mình nện cái đầu con bò mình chích điện con bò mình lấy con dao mình chọt vô trong cổ con con heo hoặc là mình lấy tay mình chà con con kiến chà nát con kiến thì cái đó là đều là ra sức hết điều ra sức hết mình lấy búa búa tạ mình nện vô trán con bò mình chích điện con heo cắt cổ con gà mình lụi con lợn rồi hoặc là mình giết con kiến chà con xe con sâu thì đều là là chủ ý sát thì vậy thì một là mình phải biết rõ đó là cái đối tượng nó là chúng sinh hay là phải cái chủ ý giết ba là mình phải có ra sức ít nhiều thứ tư là cái đối tượng nó bị chết vì cái sự ra sức của mình này thì ở đây mình ờ, có ý các vị có mình có vi phạm mình mình đi mua miếng thịt về mình có mắc vào bốn cái này không mình mua lúc đó mình mua nó, nó đã xong rồi nó không còn là chúng sinh nữa nhưng có cái này cái này cái này phải kể nè tuy mình không có giết nhưng mà mình mong mình đi chợ mình mong mình mình sắp đi tới nơi mình chú ý là bữa nay mình sẽ mua thịt mình mua cá nhớ nha mình không có giết nhưng mà lúc mà mình chưa mua mình có chủ ý đấy chủ ý là mình mua mua thịt mua cá và chắc chắn là phải mua đồ tươi rồi mua đồ tươi bởi vì tươi ăn nó mới ngon đấy. khi mà mình có chủ ý như vậy thì mình đã có tội được xem là có góp phần có góp phần trong cái cái chuyện sát sinh của người ta cái đó tôi chịu trách nhiệm cái câu nói này nha tức là chủ ý đi tìm thịt cá tươi ngon để ăn thì cái đó là đã có ít nhiều góp phần à, trong cái chuyện sát sinh tùy duyên thì được tùy duyên thì được không ví dụ như mình, mình tính bữa nay ra coi kiếm gì rẻ à, về nấu cho gia đình ăn thì trên đường đi thấy tiện đâu mua đó thì được nhưng mà cái chủ ý mà lúc trước khi vào chợ mà chú ý người ta sẽ mua cá mua thịt mua gà mua nọng gì đó mà chắc chắn là phải mua tươi ngon rồi thì trong trường hợp mà ta có chủ ý như vậy đó thì ta đã ít nhiều à, phạm cái nghiệp sát nên nhớ nghiệp sát với giới sát hai cái khác nhau giới sát thì mình không có phạm mình đâu có giết đâu nha mình đâu có giết và cũng không kêu ai giết nha không có cái giới sát khác mà nghiệp sát khác thì trong trường hợp mình có chủ ý mình có chủ ý mua cá thịt tươi ngon về ăn thì về mặt giới luật thì mình không phạm giới sát nhưng mà mình mắc vào cái nghiệp sát có nghĩa là mình sinh ra thì cứ bị bệnh hoạn ngằn ngặt ngằn ngặt vậy đó à, người nó không có khỏe nó cứ rêm nó đau nó mắc bệnh này bệnh kia nhẹ nhẹ không có chết nhưng mà nó làm cho mình không thoải mái không khỏe những người sống từ tâm sống mát mẻ không sát sinh không thành nạn người khác sinh ra đã sống lâu khỏe mà không có bị bệnh vặt phước phước thường sống từ tâm còn mình thường sân si thường mong người khác mất ngủ thường mong cho người khác khó chịu thường làm cho người khác rây rứt và nặng nhất đó là tước đoạt mạng sống người khác thì một là sinh ra là yếu mềm hai là bị trọng bệnh đang y tuyệt chứng còn ba là nhẹ đó là cứ người cứ riêng nhất ê ẩm không có chết cũng sống được tới chín chục mà nó, nó bèo nhèo vậy dạ, cái vậy dạ. cho nên nhớ dạ. các vị hỏi tôi cái vụ mà sáng sanh tôi nói rồi cái là dạ, nhớ đúng. phân biệt giới sát khác nghiệp sát khác nha yeah có trường hợp không phạm giới sắc mà phạm nghiệp sắc hiểu không dạ dạ hiểu, Gặp dạ, hiểu con không? nghĩ dạ con hiểu sư dạ con nghĩ vị này ý muốn hỏi như vậy đó sư dạ đó, ok rồi sao là, bạn không hiểu tôi cho đi chết <laughs> dạ câu hỏi kế tiếp con xin thưa dạ thưa sư những người lạc vô nhân giống như bị Down syndrome lúc nào cũng cười không tu tập gì cả nhưng cũng không làm ác thì họ có được sanh về cõi vui không à, cái chữ ác thấy thấy thấy chưa lắm lẽ giờ tôi mắng nữa không học giáo lý cái chữ ác ngay cái chữ ác họ nói là không làm ác chữ ác là họ đã hiểu sai họ tưởng ác là nghĩa là đâm cha chém chú đâm heo thuốc chuột đốt nhà cướp của giết người cái họ tưởng đó là ác no hiểu tới cái mức đó thì tận là tận số rồi chữ ác ở trong đạo Phật là gì là ác qua thân qua khẩu qua ý nha yeah tham sân si mà biểu hiện qua thân thủ ý à, tham sân si biểu hiện qua thân thì cái thằng khùng nó mới làm thằng đau syndrome nó mới làm có thể có ít thì nó cũng đập mũi nó cũng giết kiến nó cũng à, ngắt nhéo người khác có ít à, nhưng mà rồi cái nghiệp khẩu chắc không thì đau syndrome nó có nói gì đi nữa thì cái đó tôi nghĩ không có kể là nghiệp khẩu bởi vì cái nghiệp khẩu là phải do do cái sự tính toán mà cái thằng thằng đau syndrome thì nó tính toán là chỉ nó tạo được nghiệp thanh thôi và nghiệp ý là vô lượng nó cười cười nó cười toàn bằng tâm tham không bằng tâm tham không đấy mà mà cái người này họ tưởng là ác này có nghĩa là tôi nhắc là lần nữa họ tưởng ác nghĩa là phải máu và lệ nó gọi là ác luôn luôn ở đâu có tham sân si thì ở đó gọi là ác nhé ở đâu có tham sân si để được gọi là ác chứ không nhất thiết phải làm cho người khác đổ máu rơi lệ mà gọi là ác ok rồi xong dạ dạ câu hỏi kế tiếp dạ trong kinh Nikaya bài kinh sa môn quả sau khi vua A à, xà thế bạch với Phật về trọng tội của mình thì đã sát hại phụ vương, là đã sát hại phụ vương để đạt vương quyền. Phật có nói, vì đại vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội đúng với chánh pháp, ta nhận tội ấy cho đại vương. Con chưa rõ ý nghĩa của câu ta nhận tội ấy cho đại, đại vương là như thế nào, không sư dạy đáp thắc mắc. <laughs> Trời ơi, nó khổ quá, khổ. Kama bê mí, kama mí, cái, cái, cái chuyện nhận tội đó tiếng Bali là khama mí khama bê mí khama bê mí là xin lỗi khama mí là tha thứ người ta xin lỗi người ta xin sám hối với mình thì mình nói là ta chấp cũng cái chỗ cũng cái chữ đó những cái chữ, chữ khama mí đó đó có chỗ người dịch là ta chấp nhận cái lời xin lỗi ấy còn ở đây ở đây ở đây là sao cô hồi nãy cũng có đọc ta sao ta nhận, ta nhận tội, tội ấy cho đại vương rồi cái thứ Việt Nam mình nó làm biến tu mà nghe mình mừng lắm nghe có cái mùi Chúa Trời chịu nghe, nghe cái mùi Giêsu nghe Giêsu Christ khoái lắm ta nhận tội tội tội tông cho các người không phải ta nhận tội ở đây có nghĩa là ta tha cái chữ nhận tội nhận là ta chấp nhận cái sự xin lỗi đó nha ta ghi nhận không phải chấp nhận ta ghi nhận ta nhận tội cho ngươi cái là ta ghi nhận cái lời xin lỗi này của ngươi làm ơn biết ngoại ngữ cặp uh, ờ, lấy cái đó là ờ, ờ, coi cái bài kinh sâm quả số 2 phải không số 22 của trường bộ vào ở trong Google có bản tiếng Anh tiếng Đức người ta dịch cái chữ đó ra làm sao yeah cái nhận tội đang phải là Chúa Giêsu mà căng nọc ở trên thập giá rồi mà chịu tội thì không phải mà nhận là ta, ghi nhận cái lời xin lỗi lời sám hối của ông đó, và ở đây mình phải biết thêm thế này ai cũng nói là vua sẽ thế giết cha hết ai cũng nói cái đó nhưng mà mình phải ghi nhận thế này thứ nhất vô gián tiếp chứ không có trực tiếp xuống tay nghe kịp không cái hai cái này nó khác nhau nha à, mình kêu người ta làm và chính mình làm hai cái này nó khác nhau nhớ cái đó rồi các vị còn không hiểu nữa đó thì các vị mở giùm tôi cô cái cô này tên cái cô tên quên hoài các bạn đi dạ con hả sư dạ ok mấy sư dạ cô đánh giùm tôi cô cô như như gì mà gì mà kia mà như mỹ như nhất đức giữa đó đó. hai bạn vô đánh tôi cái chữ kinh tệ túc trường bộ á không mà cuối kinh á cuối kinh nha cuối kinh tệ túc á coi người ta giải thích sao tức là cũng cái việc đó mà tự mình làm á, thì cái công đức nó khác ở cái quả báo nó khác mà mình sai biểu người ta cái quả báo nó khác đó là kinh nói chứ mà tôi nói nha rồi kinh tệ tốt trường bộ phải ghi xuống mình vô lớp mình phải có cây cái bút chì mình lấy nốt chứ còn vô đừng cái mặt rồi đang ok rồi thì yeah. Dạ. uh, à, ờ, thứ nhất là vua không có tự tay mình làm vua chỉ ra lệnh thôi này thứ hai nữa đó là vua đã suốt một cuộc đời phò trì hộ độ đức phật và chư thánh tăng mà đức phật và thánh tăng ở đây mình phải kể lại là ngày sáu lại phát ngũ kiền liên a nam ca diếp 47 vị đại đệ tử và 13 vị ni 13 vị đại thánh ni đại 13 vị đại thánh ni 47 vị đại đệ tử đại, đại thánh tăng và trên hết là Đức Phật và vua A Gia Thế đã hộ trì tất cả là 60 vị này 61 vị nghĩa là Đức Phật và 61 61 vị đại Đức Phật và 60 vị đại đệ tử và vô số chữ vô số này gặp dưới vô số chư thánh thánh tăng nha chữ vô số phải gặp dưới nghĩa là ngoài sáu 61 vị là đức phật cộng với sáu chục vị đại đệ tử à, là 61 và vô số thánh tăng nha còn phàm là đừng có kể kể chết kể hết đâu trong suốt mấy chục năm và sau cùng với khi mà vua nghe phật mà nếu bạn vui xỉu vua tỉnh dậy đó người ta lấy nước người ta rửa mặt cho vua đó hỏi chuyện gì vậy thì nó là phật mất từ vui xỉu chứ vui xỉu ba là vui thương phật lắm thương lắm ừ. phải nhớ như vậy vua không có tự tay giết và thứ hai là vua một đời thương quý đức phật không bờ bến nào tả được này và chính vua là người đã hỗ trợ hộ trì cho 500 vị la hán thực hiện cái kỳ kiết tập tâm tạng là thứ nhất và cũng chính vua a xà thế là cái người mà coi như là xây dựng bằng tất cả lòng thương kính vô bờ nha phải thêm chữ phải thêm cái câu đó thường ta chỉ ra lệnh còn vua là thực hiện với tất cả lòng thương kính vô bờ trong cái việc mà xây dựng tháp xá lợi cho đức phật và các vị đại đệ tử chính vua làm và được ngày ca diếp bảo ban từng bước một để rồi về sau này vua dục mới dựa vào những công trình vua sẽ thế để mà ừ, trùng tu <coughs> tái thiết xây dựng hoặc là làm mới các cái công trình thì nãy giờ tôi đi một vòng để cho các vị thấy rằng vua sẽ thế không có tự tay giết và vua có một quãng đời có như là ăn năn hối lỗi cực kỳ và đối tượng mà vua hộ trì là số 1 trong vô lượng vũ trụ chứ không phải vũ trụ này mà mà là trong vô lượng vũ trụ thì tổng kết lại thì vua không có đi a tiền địa ngục mà vua chỉ đi vào địa ngục đồng sôi đấy đồng sôi là sao có nghĩa là một cái chảo đồng lớn như vậy thì trong room này nó nhiều thành phần trong đây nhưng bây giờ tôi lỡ nói là tôi nói luôn chứ bây giờ đã, tới đây tôi ngậm miệng lại tức là vua bị uh, sanh ở trong cái cái chảo chảo đồng đó từ ở trên miệng chảo mà xuống tới đáy chảo là là là ba chục ngàn năm rồi từ dưới đáy chảo mà mình trồi lên từ từ từ lên tới miệng lên tới mặt mặt nước ấy, mặt cái mặt mặt dầu á dầu cái chảo dầu đúng không thì nó cái mình nó có cái lớp lớp lớp mặt ở trên rồi từ lớp mặt mà xuống đáy là ba chục ngàn năm mà từ dưới trồi lên là phải mất ba chục ngàn năm nó mới lên tới thì lúc đó là hết thì vua không còn bị đọa nữa còn trong khi ông ông đề bà đắc đa là ông bị đọa suốt một tiểu kiếp vụ tiểu kiếp là gì vụ tiểu kiếp có nghĩa là thời gian của chúng sanh từ 10 nhân loại từ 10 tuổi mà lên vô số năm từ từ cái vô số năm nó tụ số 10 tuổi đó là một tiểu kiếp một tiểu kiếp này ừ. thì ông lâu hơn kia nhiều lắm lâu lên không biết bao nhiêu tỷ lần bị ông ông, ông chính tay chính tay ông tự tay ông, ông, ông, ông thực hiện cái chuyện mà chia rẽ tăng về về và, về về về và, và, và mưu sát thế tôn Đấy. cho nên ở đây không phải thế tôn nhận tội giùm mình cái chữ đâu cái ma mà ma biết là ta chấp nhận cái lời sám hối đó của ông à, mà dịch ra là thằng ta nhận tội ấy nghe đã quá à, nghe đó là thấy tha hồ cũng làm gì làm ở Việt Nam mình đó, ờ, kinh sách điểm chưa học cứ đi kiếm cái khe đó chung vô à, kiếm cái khe coi kinh có cho nào ở hở khoái lắm khoái lắm. rồi Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, con nghĩ mình có câu hỏi ờ, cuối cùng và cũng gần hết giờ. Ồ, oh, hay quá, hết giờ đó ta, hay quá. Rồi. Dạ. Quý vị làm sao mà ta giảng kinh mà thấy hết đã mừng đó là gì biết rồi. Dạ, à, câu hỏi ờ, cuối cùng sư sư. Dạ, theo tìm hiểu của con, các vị tu sĩ Phật giáo, tỳ khư và tỳ khư ni không được phép thọ nhận tiền bạc Tuy nhiên trong thời đại hiện nay, các sư vẫn cần tiền để lo cho các hoạt động của chùa như chi phí điện nước. Trong những trường hợp này, người Phật tử nên hoặc không nên cúng dường tiền bạc ạ. À. Và nếu có thể cúng dường tiền bạc thì nên làm thế nào cho đúng với chánh pháp? Con mong sư giải đáp thắc mắc. Ok, bây giờ nó như thế này. Chủ ý thôi. Nếu mà mình có cái lòng mà mình muốn làm bước á, thì chuyện đầu tiên ý, nếu mà mình thấy cái vị đó mà họ nhận tiền mà mình biết rằng mình theo mình đoán ấy là vị này không có chỉ gì mình gọi là thiên liêng hết chỉ chỉ tiêu chi tiêu cá nhân thì mình tự hỏi mình mình ví dụ như là thuốc men hay gì ờ, giày dép ờ, chữa bệnh ờ, chăn đệm mùng mền họ nếu họ có nhu cầu đó mà giờ mình cúng để họ tự họ xài chuyện cá nhân á mình nghĩ mình có chịu hay không nếu mình thấy mình hỗ trợ đời sống vật chất của người ta được thì mình giúp còn trường hợp như mình cúng mà mình nghĩ rằng ờ, cái ông này ông vì mê tiền mà ông bị dự lễ thôi mà không quan hệ đừng cúng tôi khẳng định như vậy từ bản thân tôi tôi làm mẫu trước tôi nè ở bên mỹ có một lúc tôi cũng lái xe tôi lái xe cũng 10 năm rồi sao tôi bán xe rồi tới chỗ cái đèn đèn đèn đèn đèn đèn đỏ đó thường mấy ông homeless ông hay ngừng xin tiền tôi mình ngừng mấy ông hay lại ông, ông xin tiền mà nó có hai cách xin một là là không cần hỏi ý mình tự nhiên là họ có cái show họ có cái cái cái cái cái cái cái, cái đồ ừ, gì có cái giả lao còn nhúng sẵn xe bông xe mình vừa ngừng cho tự động la la la la la cái liền liền điện ra cho họ còn cách hai là họ cầm họ tới họ nói thẳng họ xin tiền còn cách ba là chỉ để cái chữ gì để là homeless no money no food no job là mình mình thấy vậy làm thò tay mình cho nhưng mà tôi biết chính xác là mấy ông này không có vậy mà ông toàn là diễn nghiện không mình à. cho nên là tôi chỉ trừ gặp mấy ông già thì tôi còn cho mà tôi gặp thấy trẻ trẻ mà khỏe tôi không cho bởi vì tôi thấy nó, nó không có hoan hỉ tôi không cho hiểu đó là tôi đem phẩm của tôi ra tôi nói tôi thấy hoan hỉ tôi không cho bây tôi cho thêm bậc thôi mà nếu mà thêm bậc ấy, thì chỉ gieo gieo cái nghiệp bất thiện thôi còn khi nào tôi thấy tôi vui thì tôi cho đây ở đây tôi cũng vậy tôi nghĩ phật tử cũng vậy đó nếu mình xét thấy mình hỗ trợ hỗ trì được cho đời sống vật chất của người ta được thì mình hỗ trì thứ hai nếu mà nó thiên liêng hơn chút mình nghĩ rằng vị này họ có thể dùng cái số tài chính này để họ làm những cái việc mua sách mua kinh hoặc là những cái ê, phương tiện dụng cụ hỗ trợ làm việc cho họ này thí dụ như đông râm rồi có cái cô như mỹ nè vậy như mỹ không ta các bà tôi quan tâm cái cô này là cổ chịu toàn bộ máy móc của tôi ừ, trong mấy năm qua có nghĩa là từ cái ipad phone này cũng chịu hết nghĩa là cải cũ của đổi cái khác chứ còn tiền mà cho tôi tiêu thì không phải chỉ cho đúng cái món đó thôi tôi thấy nó cũng hay cái làm sao ông lấy tiền thành tầm bậy thôi giờ mình cứ hỏi ông ông hỏi mình cứ hỏi ông cái đó cần không mình cho ngay ngay chốc đó có phiền Đấy không rồi hoặc là như cái cô bên Cali có cái cô mi xanh vỏ cái cô này, này. Phải không? Ừ. thì à, cứ từ khi tôi về Mỹ là cứ sáng sáng là bà từ bên Cali bà, bà, bà, bà hỏi tôi ăn cái gì thì ba order ở gần cái đó họ đem tới trước nhà tôi cái cô này nè rồi có bữa cũng có order như búp tích mà mấy cái siêu thị ở đem tới nào là giấy ờ, toilet rồi xà bông rồi nước juice thì, thì nếu mà các vị không muốn cúng tiền bị cho nó cũng được ừ, rồi thứ ba là mình cúng cho chùa coi như mình đổ nhớt cho cái cổ máy của chùa nó vận hành ừ. còn trường hợp như mình nghĩ rồi thứ tư là mình nghĩ là mình cho mà mà mà mà vị này ờ, an tiêu không thanh tịnh khi mình có lòng nhưng đừng cho cho thêm tiếc thêm phiền theo tôi như vậy ừ. tôi, tôi không cực đoan nói rằng không nên cho tiền tăng ni ờ, nhưng mà tôi cũng không có ờ, thể im lặng ừ. không nói gì hơn tôi phải nói thêm là khi thấy lòng không quan nghĩ và có lòng nghi ngờ thì không cho à, không cho bởi vì mình cho lòng vui như như, như tôi vô đem trường hợp có tôi tôi thấy mấy ông không lát có nhiều ông tôi thương tôi cho nhiều ông tôi thấy thương nhiều người khỏe mạnh thôi đẹp trai ngon lành râu ria tùm lum mấy ông đó tôi nghĩ trời mấy ông này mà cạo đầu đất đi việt nam là phụ nữ nó nuôi mập như cưỡng luôn mà mắt dễ mỹ mà ngồi mà xinh như vậy cơ chỉ việt nam cứ liêm diêm liêm diêm mà mặc y màu áo ao là phụ nữ nó nuôi đã luôn mà mình nhiều ông đẹp trai lắm đẹp trai như trung đông ok rồi xong câu rồi đó dạ chúng con tri ân sư Dạ, thời gian của chúng ta đến đây đã vừa đủ. Dạ, chúng con xin phép lại buổi vấn đáp hôm nay. Chúng Hay quá. cô. tri ân sư. Dạ, sư có thể đáng dạ. lại cho chúng con một vài phút không sư? Dạ được cô. Dạ. Dạ thì bây giờ ở bên này là trời đã vào thu, ở trừ bên bên Úc thôi là mùa xuân chứ bên Mỹ là bên Âu Châu là đã vào thu rồi phải không sư? Nhà Dạ. bên đây đẹp lắm bây giờ mấy cô hôm qua là phí dữ lắm. Phí vô cùng. Ừ. Cho nên tôi muốn mấy cô eh, MC mấy cô host của mình đó, cô cô mi cô võ này cô mi xe với cô như như mỹ rồi phải qua đây một lần để cái vị tin thiên đường là có thật để tin là Phật pháp có thật như như tôi gặp mấy sư như kỳ rồi tôi về bên bến gặp một sư Sri Lanka tôi nói là tôi tôi tôi mời thiêu qua đây để sư tên rằng Uttarakuru là Uttarakuru là sư Bắc lưu Châu á dạ. Ừ. ở ờ, nó như vậy nè à, wow. các, các, các vị nghĩ coi cái chỗ của trẫm nó như thế này nè mà trẫm nói nó như thiên đường thì các khanh lại nói rằng trẫm quá lời trẫm đại ngôn trẫm thẩm sinh à, à, mà lời. mà nó yeah. như thế này mà đành lòng mà mà mà không qua rồi nói người ta là thế này thế kia đấy nói nhìn cái thằng cỏ đấy ta thấy yeah. cái dạ. chuồng bò xéo xéo cái chuồng bò sau lưng tôi là chỗ bò tôi thuyết pháp đó bộ tiêu chung với cái chuồng đó tôi tiếng pháp đó. đấy rồi các vị nghĩ còn còn cái hồ này đó nó, nó là một trong số rất hiếm của thế giới là nó nó màu thuộc khôi nó, nó màu xanh mà nó xanh một cách phải nói là không tin được nhưng mà nó xanh thiệt nó xanh, nó xanh thiệt ở các vị coi như vậy mà, mà Michel như Mỹ mà che thì các anh là bạc phước vô vậy dạ chúng con đó, chưa đủ đây, duyên dạ, đó sư dạ vậy, cái tâm, tâm làm thứ nhất mình tin là có thiệt mình tin là là cõi trời có thiệt uh-huh. ok dạ. vậy dạ, đó chưa dạ đúng rồi, nên đi cái đám mình út vậy mà họ đi đó mà đúng là nhiều người dạ. hiểu lầm tôi khoe đó mà tại vì tôi nghĩ phải cho họ thấy và không cần gặp tôi không cần tốn tiền cho tôi cũng không cần học cứ đi qua đây một lần khỏi ghét cũng được nữa nhưng mẹ tôi thấy tôi biết tôi muốn xem bà con nó trời nó hay thế này mà chịu đi không cần gặp tôi cứ đi đi cứ qua đi, đi dạ chúng con hy vọng sẽ có đủ duyên một ngày sau cái mùa dạ. covid đó, tôi gặp việt nam nó đông như quân nguyên ở dưới này đi đồng lắm mà tôi gặp một người việt tôi sợ hơn sự giặc đó tôi im re luôn chứ không hỏi chào tôi tôi nói tiếng thái luôn sẽ lõn nghe tôi giảng đó cho họ đừng có hỏi Dạ, thì bây giờ trời đã vào thu sư thì ở Mỹ cũng như là nhiều quốc gia bên châu Âu là cái mùa của sự tri ơn. À, mọi người cái mùa mà mọi người bày tỏ lòng biết ơn thì nhân dịp dạ. này sư chúng con có một cái surprise nho nhỏ cho sư dạ chúng con có thu thập một số lời tri ân của các vị um, quý vị phật tử ở khắp nơi gửi vào thì chúng con xin chia sẻ ừ, gửi đến cho sư dạ à, rồi vậy là cảm ơn là dạ, đại diện cho được rồi vậy chừng đó dạ, là được vâng. rồi cảm ơn nhiều dạ dạ dạ khoan sư khoan sư để chúng con xin chia sẻ với sư cũng tức là con muốn dạ, đọc đó dạ, hả cho dạ cho sư thấy sư à vậy thôi chứ đừng có đọc nha đọc nổi da gà lắm rồi được rồi dạ hay quá dạ, sơ sơ hồi sơ dạ sơ sơ dạ cho con à, vậy thấy rồi thấy rồi cảm ơn nhiều lắm cảm dạ, ơn bà khoan, con, để nhiều, con đò... nhiều nhiều nhiều để con I love à, you all uh-huh. dạ đây là từ okay. từ cô Tâm ở Virginia Hoa Kỳ dạ. và đây là của vị uh, à, Vũng Tàu Vũng Tàu ở Vũng Tàu ừ. vâng ừ. vâng và đây là của một vị là ở Cali Mika Manandi ở California yeah, yeah. Hoa Kỳ rồi. Và, và đây là của Long An. Cô Nguyễn Thị Thanh Thùy ở Long An và Long An là thấy thương là thấy thấy quê hương lúa nước rồi. Dạ. Việt Nam, thấy Việt Nam là Việt thương Nam. Này. Dạ. Mà đúng là cái này mình góp ý này là dạ vâng. cái nào của Việt Nam mình để lúa không bên đây lúa, là, dạ là có <laughs> dạ đúng con cũng tính như <laughs> vậy đó sư lắm dạ dạ thì uh, chúng con tri ân tất cả quý vị đã gửi lời tri ân đến sư rồi Dạ. rồi rồi hay lắm Dạ, dạ chúng con mong rằng là đây này cũng một cái món quà nho nhỏ tinh thần là giúp sư ấm lòng khi mà ở thị sĩ đang là mùa xin xin hỏi là đằng sau lưng cô phải phải cây quỳnh không sau lưng cô đi xe phải cây quỳnh không Dạ, thưa sư, đây là cảnh giả con để lên đó sư. không nhưng mà cái bên phải bên phải cô phải cây quỳnh không À, con không biết rõ nữa sư, con bởi vì là nếu mà đúng là cây. bởi vì là tôi tôi cũng không tin là, là cái thấy nó lá giống như quỳnh bởi vì cứ vì Việt Nam mình trong trong thơ văn có câu như như như cây quỳnh cây dao thì sau lưng cô dạ. đúng là cây quỳnh cây dao con cũng không để ý con, dạ, okay. con không rành lắm dạ, dạ rồi, chúng con dốt rồi, rồi. rất nhiều rồi, dạ. chúc quý vị ngày vui <laughs> dạ, dạ chúng con cái trước sư mục đêm an lành vâng kính chào dạ. tất cả quý vị dạ kính chào